À, nội dung kiến thức đầu tiên của chúng ta sẽ đề cập đến đó chính là tính chất và ứng dụng của hydro. Đúng nhỉ? Ở trong cái phần chúng ta học mở đầu về môn hóa học rồi thì môn hóa học như là cái ngành khoa học, môn khoa học mà nghiên cứu về các chất này và sự biến đổi sự biến đổi qua lại của các chất đó. Vậy thì khi nghiên cứu về các chất thì chúng ta sẽ nghiên cứu về ứng dụng đúng không nhỉ? Còn sự biến đổi của các chất đó thì chúng ta sẽ chủ yếu nghiên cứu về các cái phần tính chất kiểu như thế này, đó là tính chất hóa học của nó. Được chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn về cái nội dung đầu tiên này các em nhé. Về tính chất vật lý của khí hydro. Khí hydro của chúng ta là chất khí, nó không có màu, không có mùi và cũng không có vị. Được chưa nhỉ? Chất khí này không màu, không mùi và không vị. Nó là khí nhẹ nhất ở trong các khí. Đó là tỷ khối hơi của hydro so với không khí. Chúng ta có thể tính ra bằng 2 chia cho 29. Cái tỷ lệ này của chúng ta là nó nhỏ hơn so với một rất là nhiều. Do vậy chúng ta có thể khẳng định là hydro là khí mà nhẹ nhất trong tất cả các khí. Khi mà đưa ra cái dữ kiện này thì chúng ta thấy rằng là à, khi mà khí nhẹ nhất như thế này thì chúng ta có thể là đưa ra một cái câu hỏi trong đầu. Vậy thì liên tưởng đến khinh khí cầu đúng không nhỉ? Khinh khí cầu của chúng ta có thể bay được lên cao bởi vì cái khí ở trong đó nó nhẹ hơn không khí. Vậy thì cái bài toán đặt ra là liệu rằng trong khinh khí cầu đó có thể có khí hydro hay không?